Kính thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi từ Facebook của bạn Hương Anh hỏi rằng Kính thưa Thầy, người động thổ có thể là nữ không ạ? Vì con biết người dân quan niệm rằng chỉ có nam giới mới được làm lễ động thổ thôi ạ. <laughs> Đấy. À, đại chúng thấy bạn này bạn hỏi câu hỏi à, là người nữ, tức là con gái có được làm lễ động thổ hay không? À, đồng thổ xây nhà, động thổ à, xây trụ sở vân vân xây cửa hàng làm lễ động thổ thế bạn bảo là thường là người ta quan niệm là chỉ có đàn ông mới được làm lễ động thổ thế thì là thế nào thầy xin trả lời thế này cái lễ đồng thổ thì đúng là đại chúng biết rồi đồng thổ là chạm vào đất đấy ừ. thì theo quan niệm của dân gian thì đất có thổ công sông có hà bá nghe không? còn phật giáo mình ấy, thì khẳng định rằng à, đất là có, có thần linh, cho nên mình gọi là sơn thần thổ địa, à, rồi long thần nữa, rất nhiều. Trong Kinh Địa Tạng thì nói cái vị mà thần đất lớn nhất, ý, cai quản cái cõi đất này là ông Kiên Lao Địa Thần, là ông cai quản cái cõi đất này, là Kiên Lao Địa Thần, đấy, gánh vác cái trái đất này đấy. đấy Thế thì thưa đại chúng, ờ, khi chúng ta mà làm những việc mà lớn liên quan đến việc đào bới đất nhiều thì chúng ta nên làm cái lễ gọi là lễ động thổ. Cái việc đó là việc tốt nên làm. Những ai mà có tín ngưỡng, có tâm linh người ta đều tin cái điều này. Vì rất nhiều cái trường hợp đó, ờ, khi mà động, ờ, động thổ đấy không có lễ bái gì sau đó xảy ra chuyện. Đấy, Thầy đã kể chuyện cho đại chúng nghe đấy. Một cô Phật tử um, cũng kỳ cựu của chùa mình đấy cũng là giám đốc một công ty khi mà ừ, làm cái cảng ấy, ừ, cô cho múc đất để làm cái cảng thế thì cái máy múc nó vừa mới múc được chút thôi thì lập tức là xảy ra nạn luôn à, trong công ty là có người công nhân lái xe kẹp chết người kẹp chết công nhân trong công ty ngay sau đó thì một cầu nữa thợ điện ờ, hàn điện chập cháy luôn cánh tay và ngay sau đó luôn ờ, ở nhà báo tin là một đứa cháu ở nhà ngã từ tầng 2 ngã xuống đất rơi xuống đất đó liền một lúc dồn dập về sau thì mới, mới bạch thỉnh lên thầy rồi sau mới biết được nhân duyên là đào cái đất ấy vào cái chỗ ở của ba con quỷ chứ không phải không đó sau gia đình phải làm lễ sám hối lễ tạ rất là nhiều đấy đó đúng vào cái là xảy chuyện ngay cho nên đất quả thật là có nó là chỗ ở nương trú của quỷ thần có những quỷ thần họ ở trên cái đất đấy vong linh ở trên đất đấy hoặc là còn có những cái vị thần người ta được cai quản cái đất đấy mình gọi là thổ công thổ địa đấy. kiên lao địa thần cho nên chúng ta làm những cái việc ừ, nhất là lớn ở à, đây thầy nói lớn chứ còn chúng ta cuốc một nhát cuốc thì không thành vấn đề mà phải xây dựng công trình lớn đấy và thì chúng ta phải làm lễ đồng thổ cái lễ này nó là gọi là gì thể hiện cái sự tôn trọng cái sự kính trọng đối với quỷ thần đối với thần linh chúng ta báo cáo chúng ta xin phép và cái việc đó là cái việc rất bình thường thôi chúng ta làm lễ hẳn hoi với tâm thành kính xin phép các vị được đồng thổ để xây dựng công trình, cái đó là tốt. Và Thầy nghĩ rằng tất cả đã là Phật tử chúng ta, người có tín tâm với Phật thì đều, đều nên thực hành điều này để tránh những cái điều không tốt nó xảy ra. Nhé. Thế còn ở đây bạn hỏi là người nữ có được đồng thổ không? Thì Thầy xin chia sẻ thế này. Theo Phật giáo thì nam nữ là có khác. Nghe không? trong kinh thì đức phật dạy đó mươi điều khó trong đó được sinh ra làm người là khó mà làm người rồi được sinh ra làm thân nam tử là khó à, sinh thân nam tử khó hơn thì trong kinh đức phật nói là người nam ta ít cái nghiệp chướng người nữ thì nhiều nghiệp chướng hơn đó thế này chúng biết rồi đúng không cái, cái, cái, cái nghiệp riêng của người nữ người nữ thì yếu đuối hơn chân yếu tay mềm gọi là phái yếu mà thế rồi người nữ thì phải sinh nở mang nặng đẻ đau phải nuôi con ừ, cho con bú <laughs> chứ người nam thì không thể cho con bú được nghe không đấy tức là đấy cái người nữ có những cái nghiệp thế và trong ờ, kinh thì đức phật còn nói người nữ làm phật cũng không được nghe cho đến làm vua trời cũng không được mà làm đến ma vương cũng không được người nữ cái nghiệp người ta ừ, không làm được nghe không? không làm ma vương kể cả ma vương cũng không được làm cái đấy là cái nghiệp riêng không phải là đức phật kỳ thị gì về, về giới cả phân biệt giới không phải thế ờ, mà đây là ngài nói lên sự thật về nghiệp của con người con người có nam có nữ thì nghiệp nó có khác nhau như thế đấy, người nữ cái nghiệp chướng có phần nặng hơn người nam giới người nam giới thì mạnh mẽ quyết đoán phải không? Ờ, hơn người nữ giới thường là như vậy cho nên trong nhà mà có nam giới thì nhà nó khỏe hơn còn nhà mà toàn nữ thôi phải không <laughs> thì cái nhà là yếu cái nhà đấy là, là cũng rất là lo có nam giới cho nên cái, cái thuyết mà trọng nam khinh nữ ấy, thì thực sự mà nói nó cũng có cái nhân duyên từ cái chỗ này ngày xưa nói là nhất nam viết hữu mà thập nữ viết vô nghe không tất nhiên bây giờ thì chúng ta gọi là phải bình đẳng về giới cái đó là đúng bình đẳng bình quyền thế nhưng mà thực sự thì trong tâm lý thì mọi người vẫn biết nam giới thuộc về mạnh thuộc về cái gì đấy nó mạnh mẽ nó cứng cỏi cái đấy là sự thật thế thì tâm lý thì đại chúng khi mà làm cái lễ đồng thổ thì đúng là người ta cũng rất thích nam giới đồng thổ vì cái đặc trưng này vì nam giới mạnh mẽ nam giới người ta gọi là nam giới là dương nữ giới là âm mà dương thì nó phát triển đó. nữ giới thì người ta không thích cũng giống như là có hai cái máy thầy nói hai cái máy hai cái máy đào chẳng hạn ờ, một cái máy rất khỏe một cái máy yếu thì chúng ta thấy nếu mà khởi công thì muốn cho máy nào vận hành ai cũng muốn cái máy khỏe chứ phải không máy khỏe thì cái này tâm lý chung thôi tâm lý của chúng ta là rất thích nam giới động thổ ờ, nhưng sự thật thì không phải do nam giới đồng thổ mà cái công việc ấy nó tốt đẹp hơn nó hanh thông hơn nó không phải thế nghe không? mà sự việc ấy tốt đẹp hay không là do nhân duyên và phúc báu của cái chủ sự ấy Đấy. đây chúng phải thấy rất rõ nhân duyên nghiệp phúc của cái vị chủ sự cái việc đó nhé cái vị đấy mà có phúc báu thì cái việc ấy nó sẽ tốt đẹp dù là ai đồng thổ chứ không phải là nam giới đồng thổ thì việc cái nó tốt đẹp hơn là nữ giới cái đó không phải cái đấy không phải trong cái nhân quả này không phải trong cái cái việc này chúng ta là đệ tử phật chúng ta phải biết rất rõ nghe mặc dù tâm lý của người đời thì rất là thích những cái việc khai trương mở màn là nam giới vì trông nó mạnh khỏe vào nó, nó, nó, nó oai hùng hơn nữ giới thì mảnh khảnh vào trông yếu đuối thì đấy là cái tâm lý thôi nhưng tâm lý nó không phải là cái chuyện nói về cái chuyện mà ảnh hưởng đến cái nhân quả do nam giới làm một tốt đấy. Thì chúng ta thấy ví dụ như là Thầy nói là có nhiều cái lễ mà cái vị đi đồng thổ nhiều khi là nguyên thủ mà nguyên thủ đấy là nữ, nữ thủ tướng, nữ tổng thống. Thế thì hỏi rằng cái, cái, cái đồng thổ đấy thì có để cho cái vị làm lễ không? Vị vẫn phải làm lễ chứ, phải không? À, đấy, ở trên thế giới có rất nhiều nữ thủ tướng, nữ tổng thống có. Thì nếu mà lễ thì cái vị phải phải đồng thổ rồi. Chứ ai mà dám bỏ không cho vị đồng thổ, đúng không? Những cái chuyện đó là rất bình thường nhé. Vậy thì ở đây á, với cái nhìn của Đạo Phật ấy, thì nam nữ ai cũng có thể động thổ được hết, nghe không? không phải do nam hay nữ mà động thổ sự việc thì nó không tốt, công trình nó không tốt, không phải. nha Thì cái, cái này còn cái việc mà thích nam giới động thổ đấy là tâm lý thôi, nó, cái đó không liên quan đến cái chuyện về nhân duyên phúc báu, về cái sự hanh thông của công việc. Đấy, cái đó là không có ảnh hưởng. Đấy thì Thầy xin chia sẻ để cho bạn à, nắm được nha.